Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021, tức ngày 7 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Dần, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Dần, hôm nay là Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Chính quan độ mệnh, người tuổi Tý được che chở trên đường công danh sự nghiệp nên đạt được những bước tiến mới, các thần nâng đỡ giúp bản mệnh phát huy được năng lực của mình hết mức. Bạn có trách nhiệm với công việc, không ngại khó ngại khổ để làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Do đó, người tuổi Tý có thể giành được sự ưu ái từ phía cấp trên trong hôm nay. Ngũ hành tương sinh, người đã có đôi sẽ có một ngày ngập tràn hạnh phúc bên nửa kia. Nụ cười nở trên môi bạn khiến ai cũng thấy tình yêu có sức mạnh đến thế nào, tinh thần lạc quan phơi phới khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thân, thìn. hai Tử vi tuổi sửu. Tuổi sửu hôm nay bị thương quan quấy phá, thiếu tập trung vào công việc của mình nên hiệu quả làm việc giảm sút. Nếu bản mệnh không nhanh chóng tự chấn chỉnh thì có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở đó. Nếu bạn cảm thấy âu lo, chăn trở, đừng vội vàng đưa ra bất cứ một quyết định hay hành động vội vã nào đó. Hãy tĩnh tâm đã, rồi bạn sẽ có câu trả lời cho mình thôi. Mộc hỏa tương xung, tình duyên của người tuổi sửu ảm đạm, con giáp này còn bận rộn giải quyết những vấn đề trong công việc nên chẳng hề quan tâm gì đến chuyện yêu đương. Đó không phải mối quan tâm hàng đầu của bạn ở thời điểm này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, tị. 3. Tử vi tuổi dần Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi dần với đầu óc linh hoạt, khôn khéo có thể đưa ra những ý tưởng rất có ích cho tập thể vào ngày hôm nay. Bản mệnh hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến giúp đỡ mọi người, bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao. Đây cũng là thời điểm để những tuổi dần bứt phá trên trạng đua quyền lực phía trước. Con giáp này thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình. Mộc khí vượng có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của người tuổi dần. Các vấn đề về gan có thể sẽ làm phiền bạn. Con giáp này nên tránh việc sử dụng đồ uống có chất kích thích, hạn chế rượu bia, thuốc lá, để không khiến cho sức khỏe thêm phần tồi tệ. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão được chính ấn nâng đỡ, đây là điểm báo thăng tiến trong công việc của con giáp này. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình, đồng thời cũng có nhiều cống hiến và nỗ lực để hoàn thành công việc, nhờ thế mà gặt hái được rất nhiều thành công, Ngày hôm nay có thể tuổi mão sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng chỉ cần bản mệnh cố gắng vượt qua được chắc chắn tương lai tươi đẹp đang chờ bạn phía trước. Thời tiết trở nên nóng nực có thể khiến những người tuổi mão lười tập thể dục hơn, đó là lý do cơ thể bạn trở nên trì trệ. Bạn có thể chạy bộ mỗi sáng, tối hoặc tập thể dục ngay trong nhà vào bất cứ thời gian nào. Đừng để cơ thể nghỉ ngơi quá lâu vì nó càng làm bạn lười thêm mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, mùi, tuất, 5. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn được cục diện tam hội trợ mệnh nên gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Càng ngày hai bạn càng nhận ra có rất nhiều điểm chung lý thú giữa hai người và qua thời gian mỗi người đã dần chấp nhận sự khác biệt của người kia để dung hòa lẫn nhau. Thực thần xuất hiện còn báo tin vui về đường tài lộc cho tuổi thìn. Hôm nay quả là một ngày ngập tràn niềm vui với con giáp này. Sự khéo léo giúp bản mệnh xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá,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 Kẻ đó chẳng những ngấm ngầm ám hại mà còn lớn tiếng vu oan, đổ tội cho bản mệnh, vừa ăn cướp vừa la làng. Tỷ kiến xuất hiện còn khiến việc hợp tác của tuổi tỵ với đồng nghiệp khó mà suôn sẻ. Cả hai đều có quan điểm riêng, ai cũng cho rằng ý kiến của mình hợp lý hơn, chẳng ai chịu nhường nhau dẫn đến xung đột nghiêm trọng. Mộc sinh hỏa, bản mệnh sẽ cảm thấy hạnh phúc khi luôn có nửa kia ở phía sau lưng sẵn sàng động viên và ủng hộ bạn bất cứ lúc nào. Những khó khăn trong cuộc sống, Công việc mỗi lần chia sẻ với người ấy bạn đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí nhiều khi đối phương còn đưa ra những lời khuyên hết sức hữu ích cho bạn. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Cục diện tam hợp xuất hiện trong tử vi thứ ba này của người tuổi ngọ mang đến những điều kiện thuận lợi cho bạn trong công việc, con giáp này có sự nhiệt tình, lúc nào cũng hăng hái sung phong dẫn đầu trong mọi công việc được giao, tuy nhiên, bạn hay cả thèm chóng chán nên hiệu quả công việc thường không cao. Lời khuyên cho tuổi ngọ là hãy bình tĩnh quan sát tình huống, đồng thời rèn luyện tính kiên trì nếu bạn muốn thành công đến với mình trong tương lai. Chứ nếu cứ làm đâu bỏ đấy thì chẳng cấp trên nào muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho bạn đâu. Ngũ hành tương sinh mang đến những điều tốt đẹp cho chuyện tình duyên của con giáp tuổi ngọ. Nhưng dường như bạn đang để mạng xã hội chi phối qua nhiều tình cảm của mình thì phải. Đừng có thứ gì cũng khoe lên Facebook một cách hào nhoáng như vậy, nên nhớ mạng xã hội còn là con dao hai lưỡi khi chia sẻ tất cả mọi chuyện riêng tư đời sống cá nhân của bạn lên đó. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất, 8. Tử vi tuổi mùi, Kiếp tài giáng họa khiến tài lộc trong ngày của người tuổi mùi không được dồi dào cho lắm. Tiền bạc trong túi mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bạn không cân bằng lại thu chi. Ngoài ra, bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác. Đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả là mới kiếm được nay tan thành mây khói. Ngũ hành xung khắc khiến con giáp này và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi liên miên. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng không được giải quyết triệt để khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng nặng nề hơn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tí, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, Dần thân tương xung hôm nay có thể khiến cho người tuổi thân gặp phải nhiều điều không như ý trong vận trình ngày thứ ba này. Tuổi thân sẽ phải trải qua một ngày làm việc cật lực và hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bạn nên cố gắng hết sức mình, đừng bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh Thiên tài xuất hiện nhắc nhở cho con giáp này, nếu bạn cứ cố gắng, nỗ lực không ngừng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Đó có thể là một khoản tiền khá khá khiến bản mệnh có thể sống thoải mái trong một thời gian. Kim khắc mộc, người độc thân mải mê theo đuổi sự nghiệp cùng những thú vui cá nhân của riêng mình mà không buồn tìm kiếm nửa kia. Tình yêu chưa thực sự có sức hút với tuổi thân vào thời điểm này, khi mà bạn còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, không gì ràng buộc, giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. 10. Tử vi tuổi Dậu. Chính tài nhập cục, người tuổi Dậu không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc khi mà thu nhập trong ngày khá ổn định. Đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống mà đến từ sự cố gắng không ngừng của bản mệnh từ bấy lâu. Thời điểm này, tuổi Dậu nên có kế hoạch đầu tư tài chính hoặc tiết kiệm để dành dụng cho những lúc cần thiết. Đó có thể sẽ là phương án tốt nhất vào lúc này, Đừng thấy tiền bạc dư dôi mà phung phí quá đà, mua sắm vô tội vạ thì tiền núi cũng có ngày hết. Ngũ hành kim khắc mộc khiến mâu thuẫn giữa bạn và người ấy vẫn chưa đi đến hồi kết. Dường như cả hai vẫn chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương cũng như gạt bỏ cái tôi sang một bên. Bạn nên nhớ rằng không ai là hoàn hảo và lòng vị tha là liều thuốc bổ trong tình yêu. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất, Dần tuất bán hợp giúp người tuổi tuất sẽ gặp nhiều chuyện may mắn bởi hôm nay cát khí lan tràn, con giáp này hoàn toàn có thể có được những điều mình muốn. Quý nhân ở bên, dẫn lối cho người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Công việc cũng tiến triển rất thuận lợi đối với người tuổi tuất. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bạn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người mỗi khi công việc xảy ra vấn đề gì khó khăn, trục trặc. Thực thần cho thấy bạn là một người rộng rãi và ôn hòa, Chính vì vậy, bạn dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Những người không chi ly, tính toán luôn sống một cách rất thoải mái, và bạn cũng vậy, tài lộc luôn đến với bạn một cách bất ngờ. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thân, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Dân hợi nhị hợp, người tuổi hợi xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa trong ngày hôm nay, Mọi người đều yêu mến bạn vì tính tình thật thà, hết lòng vì mọi người và chính bạn cũng cảm thấy cuộc sống như vậy thật thoải mái. Thiên quan có thể đem đến những chứng ngại vật bất ngờ liên quan đến công việc hoặc đời sống cá nhân của con giáp này, tuy nhiên bạn sẽ có thể xoay sở tốt trong mọi tình huống để hoàn thành các kế hoạch mà mình lập ra ban đầu nếu giữ được bình tĩnh. Thủy sinh mộc, bản mệnh có mối quan hệ rất hài hòa với gia đình của mình. Bạn và nửa kia luôn chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống,